gửi tặng em cành hoa hơi địch nhìn em cười như lỗ đít dịch cái ghê <laughs> sáng nay ăn bắt cháu luôn em ăn hết cháu tiêu luôn nhiều ảnh tiêu luôn nhiều ảnh gọi anh là hoa vì nhà em nghèo nên không thể sống xa hoa chờ là chờ nhau nhé để tay cầm tay trên lối về anh em chỉ muốn thờ là thờ ích kích là thờ ưu thương Đông trong trái tim em một tình yêu siêu phụ lòng anh nói anh đi sáng đường vậy em cũng sẽ dán đơn gọi em là quả chanh vì đơn giản á nhìn thấy em là anh chảy nước miếng son <laughs> môi anh đang nhỏ thờ bên tây bao anh đưa đứng lúc người nghèo á nghèo á vanilla chocolate bây giờ em mới hiểu được cái cảm giác mà yêu một người thích một người mà người không quan tâm mình đây. ôi em gì thế cao ơi phơi cái sờ lít phơi ba bao tí nhỏ ướt hết đâu anh cho đến đây lần nào cũng thế phơi lút ba tí được rồi ý thức kém quá mất cả điểm thì đùa em dùng nước xả chứ mà thơm này anh lập anh lập Hả? hôm qua em vừa bị người yêu cắm sừng mà nó đã có người yêu mới rồi anh em xin câu thơ tặng người yêu mới của nó mới của nó được đôi giày hôm qua tôi mới bỏ Cậu vội vàng nhặt lại Liệu có sỏ vào không Bắt đầu <laughs> Yêu anh không biết để đâu Để trong phòng ngủ Lâu lâu em ức <laughs> Em kết anh rồi Cơ mà anh thích em không Này, mày biết bố mày là ai không? Anh là ai? Bố mày không phải anh không biết Mày làm sao biết được Bố mày là bố vợ tương lai tao đấy Nhà giàu lại còn xinh em là cô gái vàng Mọi người gặp đều khen anh Em ơi yêu anh đi, anh làm cơ khí Anh hứa mỗi khi em buồn anh sẽ mang máy ra dí Trung thu là Tết thiếu nhi Mình là người lớn thì nên ở nhà ở nhà ta bắt con gà, vật lông nấu cháo, không say không về.